mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào nói chung tại vì em mập nên em cũng thích một bạn gái có tên có hình dáng à, thon thả một chút giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời hả mang mời bạn nam mời bạn nữ và em Mình giới thiệu lớn lên cho bạn gái bên kia nghe luôn nha dạ, Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường Chào bạn gái bên kia à, Mình tên là Bảo Long à, Hiện nay mình đang là giáo viên mà mình năm nay mình 29 tuổi Giáo viên dạy cái gì? Dạ, mình đang dạy môn vật lý, dạy ở cấp 3 à, Mình dạy bao nhiêu năm rồi? Dạ, em dạy được 7 à, năm rồi Dạy ở trường nào? Dạ, em hiện chỉ dạy ở trung tâm thôi chứ em chưa dạy ở trường à, Quê bạn ở đâu? Quê gốc của em là ở Thừa Thiên Huế Còn hiện nay thì gia đình em đã vô đây lâu rồi mời bạn gái mời bạn gái giới thiệu à, em tên là lê trần phương dung năm nay em 25 tuổi em sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh quê em ở đâu quê em uh, thành phố hồ chí minh à em đang làm công việc gì dạ em đang là giáo viên giáo viên luôn dạ. giáo viên dạy là cái gì em dạ em uh, dạy môn tiếng anh dạy môn tiếng anh lớp dạ. mấy dạ em dạy uh, ở cấp tiểu học hay Mà quá thầy cô giáo gặp nhau rồi đó rồi điểm mạnh điểm yếu của cô giáo là gì điểm mạnh của em là khá là nhiệt tình em à, hiếu thảo với bố mẹ rồi à, em à, rất là chung thủy còn ưu nhược điểm bạn dạ nhược điểm của em là em suy nghĩ mọi thứ nó hơi bị đơn giản cái chuyện đó là cái bạn đó bạn muốn nói là như thế nhưng em chỉ nhìn vào cái mặt chính diện của nó thôi đó nghĩa đen thôi không cần nghĩa nghĩa bóng dạ, cho nó dạ, mệt dạ, dạ. đúng không thật ra là nó nó là một cái nhược điểm nữa là em khá là nóng tính với em thẳng quá không thích là em sẽ nói ngay tại đó luôn mở màn lên em làm bộ giống như anh bên đó là học trò em đó anh nói cái gì em vừa ý em quát thử cho chị nghe coi nha chị coi, chị coi cô giáo trời, trời gì vậy trời ơi <laughs> còn bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì à, ưu điểm của em thì chắc em là người à, ít nói trầm tính à, dễ thông cảm với à, mọi người với lại kiên nhẫn khuyết điểm của em á, là nhiều khi em cũng hay quên mẫu người bạn trai lý tưởng em muốn tìm là như thế nào cao cỡ một m sáu mươi trở lên thôi <laughs> có luôn <laughs> biết uh, quan tâm biết lo cho gia đình và đặc biệt là phải uh, hiếu thảo ừ. cái này là chắc chắn có. có luôn với với mọi chuyện là phải nghĩ cho nhau một tí ví dụ bạn đó hôm đó là trong trường có họp hay là có có một cái ờ, cái buổi tiệc gì đó thì nên nhắn tin cho em một tí là à, mình đi đó mấy giờ mình về đó chứ còn đừng có mà đi không vậy đó xong rồi mình cái đó làm, sẽ rủ em đi theo được không mình suy nghĩ à dạ được <laughs> với lại là em cũng ờ, thích đi chung chứ em không có thích mình bạn đó bạn đi xong cái bạn bỏ mình nhà bạn thích uh, người đó ờ, như một cái hình tượng nào không dạ như ba em dạ ba em cũng cao cỡ mét sáu ba em thương mẹ em lắm ba em cao mập lùn dạ mập có mập <laughs> sao yếu xìu vậy <laughs> mỗi cái em ờ, chia sẻ cho ba với mẹ ba mẹ đều có à, một cái nhất quán chung quyết định như thế là cả nhà đều ok như thế coi như bây giờ em mà đi làm gì bất cứ đi tuyển chồng cũng vậy là phải đem về hội đồng thẩm định là cả nhà cả nói nhà chung có mấy người à, mấy bạn nữ hay cái tìm người yêu mình giống ba mình á thì về cái có gì ờ, thấy ờ, chồng mình là la gì cũng sợ yên tâm đi ha coi như người ta tưởng mình là ba rồi sợ gì được. cũng được <laughs> mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào nói chung tại vì em mập nên em cũng thích một bạn gái có tên có hình dáng à, thon thả một chút <laughs> Dạ với lại à, giống như tính cách của bạn nói thì em thấy tính cách bạn rất là hay, thẳng tính tại em không thích kiểu mà vòng vo. Dạ có gì thì nói thẳng với nhau. Anh xem coi thon thả thế nào nha. <laughs> Chờ một phút dạ em chào anh Chào cô giáo Dạ em chào anh Này là thả nè Ăn hơi thả chút xíu ha Tại vì bữa giờ là là do là em làm nhiều quá Cái thành ra là cái cái mức độ ăn của em nó không có vào cái cái cái giờ cố định Nếu như mà lỡ mà có quen á, thì em sẽ cố gắng em thon lại <laughs> Không được rồi, thế này cũng không đến nỗi ấy đâu Xinh dạ. dễ thương mà ờ, Em phải bắt người phải giống như ba em mới được hả? dạ không nghĩa là giống chút chút là được rồi cỡ ừ, ba em mười thì bạn đó khoảng 7 ờ, là được à, ba em có khó tính không dạ không ba em dễ vấn đề chỗ bây giờ thí dụ như giờ em với anh yêu nhau nè hai đứa đồng ý bấm nút rồi yêu đương nhau hết rồi mà vẫn về ba mẹ em không đồng ý tội nghiệp ảnh dạ ba mẹ em có đây thôi được rồi đó <laughs> cặp này xứng mà ừ <laughs> rảnh thì em đi xe đạp vòng vòng à. Dạ. do tập mà cũng ăn nhiều nên nó cũng chưa ổn được kiếm chiếc xe đạp đôi á ha rủ nhau đạp xe đạp rồi tâm sự buổi sáng rồi cũng dạ. dễ thương sáng sớm 5 giờ hai chồng dậy đạp xe tập thể dục 6 giờ về hai đứa quất hai tô phở về nhà ngủ giấc tới 8 9 giờ là được rồi dễ thương nè anh cũng được cỡ đó rồi đó bây giờ nếu được á thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được dạ anh thì nếu như theo em thấy mà nếu như hợp nhau thì có thể tâm vòng khoảng một năm rồi mình muốn đẻ mấy đứa con em nghĩ thì cũng tùy thuộc theo kinh tế của hai vợ chồng đó chị thí dụ như hiện nay thì ờ, một đứa là được nhưng mà thí dụ như trong tương lai công việc mình tốt hơn thì có thể hai đứa hoặc ba đứa ông mặt bạn này hai bạn dễ thương dễ ha thương chứ hợp ghê luôn á thôi bây Ủa? giờ thế này nè anh quan trọng nhất là cô bên kia thôi và chúng ta cho gặp ba mẹ cô ấy chào em Diêu Uyển Linh và dạ. Cát Tường Cho cô hỏi về em đang ở đâu? Dạ nhà em ở quận 3 À ý cô muốn hỏi chính xác địa chỉ hả? Hay sao? Không không cô chỉ hỏi vậy thôi Tại ừ. vì con này nó đi dạy xuống à Nó cũng đi nó dạy đi 9 giờ là ví dụ như sau này nó đi cái này vẫn đi dạy gì em có đồng ý không tại vì nó dạy thêm nhiều lắm thì em cũng dạy đa phần trong nhà thì em sao cũng... mà em được dạ con xin lỗi chứ. dạ con cũng dạy đến uh, ờ, 9 giờ đa phần cũng buổi tối khoảng một tuần thì khoảng 4 buổi tối là dạy đến 9 giờ nói chung là hai đứa dạy thêm suốt á cô nó làm là để bà đó. thưa anh cường với à, cô cát tường dạ qua cái nhìn kéo trai đây thì tôi thấy là cái phong thái đầu tiên á cái cảm nhận đầu tiên của một con người á, là thấy có nét phúc hậu tôi thì cũng là giáo viên à, yeah. Dạ. cho nên cái cảm tính của tôi đối với nghề giáo tôi rất là mến cho dù nó không có giàu nhưng mà nó có cái cái nghĩa cái tình trong cái cách sống và yeah. trong dạ. cuộc sống thì riêng cảm nhận của tôi thì tôi thích giờ chú nói chú đầu tiên là chú thích rồi đó nhà gái đã yên tâm bây giờ đến nhà trai em đi với ai ba mẹ em à, bị bận công việc nên em có nhờ bác với lại chú thím đi à, chào à, anh quyền linh chào chị cát tường dạ thật sự là hôm nay á đi dự cái buổi này á thì tụi tôi cũng rất là vui có được một cái chỗ một cái vị trí để cho các cháu nó làm quen với nhau bây giờ nếu đánh giá cô gái thì tôi thấy là hai cháu là giáo viên cũng là thấy tốt cháu tôi á thật sự cái ngành nghề của nó học không phải là giáo viên kỹ sư ô tô nhưng mà khi ra trường đi làm giáo viên mà bây giờ gặp thêm một cô giáo viên nữa cũng rất là tốt bây giờ chúng ta sẽ kéo màn để các bạn có thể nhìn nhau nói chuyện với nhau kéo màn lên món quà tặng em à, hy vọng em thích đọc sách dạ em dạ. à, thì anh tặng em cuốn sách này cũng là một cuốn sách anh rất là thích tác phẩm gió lạnh đầu mùa của thạch lam nó nói về vấn đề tình người rất là nhiều thì yeah. hy dạ. vọng mình cũng có những cái giá trị đạo đức giống nhau dạ ừ, thì không biết là bình thường khi rảnh thì em thích làm gì ạ nghe nhạc à, cũng có đọc sách em thích nghe nhạc loại nào dạ em nghe nhạc nó trầm một tí nó không có ờ, nhảy nhót nó à nếu vậy thì sở thích giống nhau rồi bạn gái hát tặng bạn trai một một bài hát ừ. hay không khí anh đưa em theo với cầm tay nhau và đưa lối đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai quá xa xôi không anh ơi hay quá bạn gái hát rất là dễ thương giọng là dễ, dễ thương. thương gái có ghen không dạ em ờ, có ghen dữ không <laughs> dạ khá dữ nó không phải là dữ vô lý mà là em có cái giác quan thứ sáu rất là chạy kỳ kỳ cái là em biết liền à <laughs> bạn kỳ kỳ em biết liền à nghe thấy sợ anh ơi <laughs> bạn trai có lăng nhăng không dạ không em trước giờ cũng vậy thôi chị nói chung nếu em thích ai thì tính em cũng thẳng thắn nhưng bạn trai có ghen không em chưa biết anh em trải qua tình cảm cũng chuyện tình cảm cũng hơi ít nhưng mà em nghĩ gì. là khi mà đã thương nhau thì chắc cũng sẽ có ghen thôi đúng rồi à, kinh tế à, ai sẽ quản lý con cái mình không dĩ nhiên là vợ rồi chị ơi chứ em nhức đầu vấn đề tiền bạc lắm <laughs> em quản lý được không bạn gái dạ được cảm nhận ngày hôm nay mình gặp nhau mình cảm thấy như thế nào mình nói với nhau em à, cảm nhận à, bạn này rất là điềm tĩnh đúng, đúng cái gu người mà em thích <laughs> là không không nói nhiều tại vì em nói nhiều hơn bạn cũng đúng ngành nghề em thích luôn dạ nhưng mà em muốn hỏi một cái là ví dụ như ờ, em với ờ, với với với bạn mà lỡ mà giận nhau á bạn sẽ xử lý như thế nào anh em với anh nói chung anh thì cũng trải qua rồi thì anh thường là người xin lỗi trước cho dù chuyện có đúng hay sai gì đó thì cứ để từ từ vấn đề mình phải hạ cái nhiệt độ lúc đó xuống dạ chịu vậy không dạ chịu rồi bạn trai cảm nhận thế nào về bạn gái nãy giờ nói à, chuyện đó bạn gái rất là dễ thương công ừ. việc cũng là đúng cái công việc trong những công việc em thích tại vì em cũng không thích mẫu bạn gái mà làm về công việc cái mảng ví dụ như kinh doanh nhùng nhon là cải thiện được đúng không dạ. <laughs> thấy bạn cũng tính cũng dễ thương vui vẻ tính cách thì rất là hợp với những cái gì em suy nghĩ à, chỉ có vấn đề giống như ngoại hình thì em cũng nói chung em cũng em cũng đã nói từ đầu là em thích một cái mẫu người gái thon thả rồi, bạn gái, em muốn nói gì với anh không? Dạ, em ờ, em thấy ờ, gặp nhau là có duyên rồi. Ví dụ ờ, sau này không có duyên gì khác thì mình vẫn là bạn được mà. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Bấm tức là các bạn đã trao duyên rồi đó. Một lần trao duyên là một lần rất khó nha các bạn. Tim mình không đập mạnh, không cảm xúc, không bấm sẽ có rất nhiều người khác bấm Chuẩn suy bị. nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Em có bấm không? Có. Có. Em bấm mà. Bạn ấy có một chút hốt hoảng, tức là bạn ấy đã có một chút cảm tình với anh này. Nào hãy nắm tay nhau. Cái nắm tay đầu tiên nói là chị sợ em không bấm muốn chết luôn à em nói là em muốn người nhon cô chưa nhon lắm sao em vẫn bấm khi đã lên đây thì người phụ nữ người ta đã bỏ đi cái sự kiêu hãnh của người ta không thì cái đó không phải là em đánh giá hơi nghiệt ngã nhưng mà em thấy như vậy chính vì vậy em sẽ đáp lại cái vấn đề như vậy và sẽ cố còn, gắng cùng dạ nhau vâng dĩ nhiên sẽ cố gắng còn nếu như trong tương lai có những cái không hợp thì cái chuyện đó mình vẫn là bạn bè thôi chị nào hãy hôn nhau nụ hôn đầu tiên hãy xin phép ba mẹ đi đó cảm ơn bố đồng ý rồi đấy trong phải nhắm mắt để đó. mà ờ, hưởng thụ nào cảm nhận hãy thật sự rung động bằng nụ hôn đầu tiên nào Bắt mời đầu. bạn nam em bình tĩnh chưa dạ <laughs> đó đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn dạ vâng cảm ơn anh quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú và một cái voucher giảm giá 25% khi các bạn mua nền đồng phú